àng cái xa nhất không phải chia tay khoảnh khắc chỉ còn một đường duy nhất là vào tim họ rồi họ bỏ rơi ta rồi lạnh lùng lìa xa rồi họ nhận tâm sắp nát ta tới con tim thật soy.